Chắc là do ai đó nhắc bà nên bà mới bị hắt hơi Bà lúc nào cũng luôn tin vào những điều đó Hả? Thời đại này mà vẫn còn người tin nữa sao? Ờ, đó chính là bà của ba mình đó Nếu là bà của ba cậu ấy thì có nghĩa là... Chính là bà cố của Suneo Bà từ dưới quê sắp sửa lên đây thăm gia đình mình đó nhiều lắm Cô là một con cừu ngoan ngoãn tử tế Chắc là sau này con sẽ gặp rất nhiều may mắn <laughs> Bà cố gọi cậu là con cừu Không là con cừu <laughs> rồi, được rồi, bỏ qua đi Bà cố ơi, con muốn hỏi bà điều này Một người hay nói dối thì sẽ bị gì hả bà? Sẽ bị đầy xuống địa ngục Và sau khi luận tội Diêm Dương sẽ cắt mất một đứa bé học mẫu giáo cũng biết địa ngục chỉ là tưởng tượng mà thôi vậy mà bà cố sino lại tin và còn nó sẽ bị diêm dương cắt mất lưỡi nữa chứ <laughs> thật đúng là chuyện quan đường mà chuyện <laughs> đó có gì vui đâu mà cậu cười chẳng qua đó là cách người lớn ngày xưa làm gì có địa ngục hay diêm dương Mình nói như vậy có đúng không Về mặt khoa học thì mọi người không tin về chuyện đó Bởi vì khoa học giúp cho cuộc sống vật chất đi lên Nhưng đồng thời cũng làm cho đời sống tinh thần đi xuống nghèo lắm Sao tự nhiên cậu lại triết lý dữ vậy Vậy thì mình không thèm nói chuyện với cậu nữa Tóm lại là mình không thích cách các cậu cười nhạo bà cô Tôi lấy bảo bối gì vậy Kéo dài chạy vô rồi giờ sao nữa có bao giờ nghe tới câu cái miệng hại cái thân chưa Cái miệng hại cái thân có nghĩa là sao À, trời ơi bà cố lại như vậy nữa rồi kìa Bà đó vậy nó đang phải cẩn trọng nếu không sẽ chuốc lấy những điều không hay À vậy bây giờ để con thử xem thế nào nha Hãy nhìn đi nhìn cho nghĩ đi Trong nhà toàn là đồ nội thất theo phong cách của Pháp Chữ ký của những người nổi tiếng Nhà cao cửa rộng với sân vườn thật lớn À nhà ăn uống toàn là những món sơn hào hải vị là kỳ lạ Chắc là do mình tưởng tượng mà thôi À đúng rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị vẽ một bức tranh Sao mà vẽ hoài lại không được vậy Ôi, Mình không vẽ ra đúng màu rồi, bỏ đi, bỏ đi ờ, Quá thật là vi phạm nè Studio Nếu con xài đồ vật phung phí như vậy con sẽ khóc đó Thiệt hả, vậy con cũng muốn nghe thử coi đồ vật khóc lóc ra sao Con đừng có ăn nói lung tung nữa Thôi mau đi rửa tay rồi ăn cơm đi Con nói thiệt đó mẹ ơi Mẹ không tin mấy chuyện mê tín dị đoan hiểu chưa Thôi cơm ngon thiệt á Cho con thêm chén nữa cho dạ, con nữa Hai con xin phép mẹ chưa vậy Dạ con xin phép rồi Món rau trộn cũng ngon quá trời luôn không? Mà nè Suneo à Đừng nghĩ đến chuyện hồi nãy nữa đang ăn cơm cho ngon Sao mình phải nghĩ tới chuyện hồi nãy làm gì Trời món tráng miệng đi Wow, đó là dưa hấu Nhìn thật là hấp dẫn Dưa hấu chính là món khoái khẩu của mình luôn đó Con xin cảm ơn mẹ nhiều à, Ngon quá trời quá đất Mẹ các con hãy ăn từ từ thôi Nếu lỡ nuốt hạt dưa hấu vô bụng Thì từ bụng các con sẽ mọc ra cây dưa hấu Từ trong bụng sẽ mọc ra cây hả Bà cố ơi, không có chuyện đó xảy ra đâu đâu ừ, Như vậy có nghĩa là sẽ gặp được may mắn Vậy là sắp sửa cái chuyện tốt xảy ra rồi nè Tôi thật là may quá Tại sao mấy chuyện này lại xảy ra chứ Không đời nào mình tin mấy chuyện mê tín dị đoan như vậy đâu Thì giờ mình cảm thấy rất là mệt mỏi Bây giờ nằm ngủ một giấc hy vọng là sẽ hết ờ. Nè Sonio à Mới ăn no xong rồi đi ngủ liền sẽ bị hết sức kỳ lạ Hay là bây giờ bà cố quay trở về quê đi nha ừ. Với lại bà có biết không Bây giờ con cũng đang chuẩn bị để bay qua bên lỗi rồi xin lỗi là được Chúng ta cần ở với Sunio và mẹ cậu ấy Phải xin lỗi bà cố Nhưng làm sao tụi mình có thể xuống địa ngục được chứ Dễ dàng thôi mà Tụi mình chỉ cần nói dối là à, Vậy mà mình không nghĩ ra Được rồi, hãy mau đi thôi à. しまった sát gà mà đứng thẳng thì chúng ta sẽ gặp may mắn à mình nhớ rồi vậy thì tụi mình cần phải có sát gà đứng thẳng nè ờ, mình uống đây nữa à, anh đây nữa nè bỏ luôn nữa nè nữa nè nữa nè nữa nè nữa nè nữa nè không nổi nữa đâu nếu không uống nổi nữa thì đưa đây mình sẽ uống thay khổ cậu nè mình uống liền nè no, no. Đâu ổn chưa nữa Cậu không cần phải lo lắng đâu Không bao lâu nữa thì kẹo cũng sẽ hết tác dụng thôi à Từ giờ chắc Suneo sẽ không dám cười nhạo bà cố nữa đâu con tin thì sẽ có một con chuột xuất hiện